à, tại sao chúng ta lại không mua thấp bán cao mà chúng ta lại phải mua cao bán cao hơn nữa đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều người đã hỏi tôi và trên thị trường chứng khoán mà chúng ta đang theo dõi thì phần lớn đa phần mọi người thích mua thấp bán cao không phải là mua cao bán cao nữa và đó là nguyên nhân phần lớn các nhà đầu tư cá nhân của chúng ta đều dẫn đến thất bại vậy vì sao lại cần phải mua cao bán cao hơn nữa thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn à, đâu là nguyên nhân chúng ta thất bại trong quá trình đầu tư và làm cách nào để chúng ta khắc phục được những cái nguyên nhân thất bại như vậy thì trước hết chúng ta nên nhớ rằng là đầu tư chứng khoán là gì ạ cái đầu tiên chúng ta phải biết rằng đầu tư chứng khoán là đấu giá vậy nếu mà chúng ta đấu giá mà cổ phiếu mà nó đang đi xuống vậy chúng ta lại tiếp tục đấu giá ngược mua tiếp tục ở mức thấp nhất thì có lẽ là cái số tiền mà chúng ta càng ngày càng bị thua lỗ và phần lớn mọi người sẽ là gọi là trung bình giá xuống và khi mà trung bình giá xuống thì dẫn đến tình trạng gì ạ dẫn đến tình trạng là lỗ của chúng ta càng ngày lỗ nhiều à, lỗ nọ để lỗ tia đỗ mẹ để lỗ con và chúng ta lại tiếp tục thua lỗ và nếu mà cái số lỗ đó ngày càng nhiều thêm và lúc đó thì chúng ta rất khó để có thể lấy lại số vốn ban đầu nên đấy là cái nguyên nhân phần lớn các nhà đầu tư cá nhân phần lớn các nhà đầu tư mà chúng ta mua chúng ta thích mua những cổ phiếu giá rẻ thích mua cổ những cổ phiếu gọi là móc cống hoặc là những cổ phiếu mà đang lao dốc bởi vì chúng ta đang nghĩ là món hời đấy là nguyên nhân đầu tiên chúng ta biết rằng đầu tư chứng khoán là đấu giá và đấu giá thì chúng ta biết rằng là nếu mà xu hướng càng tăng thì mọi người có xu hướng kéo lên càng nhiều đấy là lý do vì sao cổ phiếu tăng mạnh à, khi mà thị trường trong xuống tăng à, tiếp theo chúng ta thấy là một phần cũng quan trọng nữa đó là chúng ta biết rằng là đầu tư chứng khoán là đầu tư theo xu hướng bởi vì cái xu hướng nó quyết định các gì à, xu hướng nó quyết định các dịch chuyển của cổ phiếu mà xu hướng nó quyết định tất cả những cái uh, vận động tiếp theo của nó nên chính vì vậy nếu chúng ta đầu tư theo xuống tăng thì chúng ta biết rằng cổ phiếu sẽ có hình thành xu hướng tăng nhưng ngược lại chúng ta lại thấy là cổ phiếu mà nó đang rơi dốc lao dốc mà chúng ta lại đầu tư ngược xu hướng thì rõ ràng chúng ta đã đang bị thua lỗ rất nặng bởi vì xu hướng đó nó đang chống lại chống lại cái khả năng mang lại lợi nhuận cho chúng ta và khi mà chúng ta mua cứ càng mua càng mua thì càng mua trong xuống giảm thì rõ ràng chúng ta lại càng lỗ nhiều giống như chúng ta việc đấu giá như vậy nên khi mà chúng ta không hiểu rõ bản chất là à, đầu tư theo xu hướng là cái yếu tố quan trọng cốt lõi để chúng ta thành công với các nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta biết rằng là chúng ta chỉ mua cổ phiếu để ăn tranh lệch giá hay chúng ta gọi là kinh doanh hay có thể gọi là đầu cơ nên chính vì vậy không phải là chúng ta thâu tóm doanh nghiệp không phải là chúng ta mua cổ phiếu để chúng ta nắm giữ nó và chúng ta để năm 10 năm hoặc là chúng ta quản lý nó đây là hai cái tư duy khác biệt nhau chúng ta mua cổ phiếu với các nhà đầu tư cá nhân là chúng ta để làm gì ạ chúng ta ăn chênh lệch giá hoặc là chúng ta ăn một phần cổ tức như chủ yếu là chúng ta ăn chênh lệch giá nên chính vì vậy khi mà các bạn mua cổ phiếu thì các bạn nên quan tâm đến việc là chúng ta mua ý nghĩa của chúng ta mua để làm gì ăn chênh lệch giá hay ăn cổ tức hay là đầu tư dài hạn hay là thâu tóm doanh nghiệp thì chúng ta cần phải nắm rõ nhưng phần lớn các nhà đầu tư cá nhân mà tôi được biết thì đa phần chúng ta sẽ ăn chênh lệch giá là đây là một cách mà phần lớn đa phần đa phần chúng ta đầu tư như vậy nên việc mà chúng ta đầu tư theo xu hướng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định thành công chúng ta nếu chúng ta đầu tư ngược hay là đi mua xuống giảm thì rõ ràng chúng ta đang tìm kiếm cái sự thất bại trong quá trình đầu tư và tiếp theo là gì ạ chúng ta sẽ còn một cái phần nữa đó là gì ạ đó là đầu tư chứng khoán đó là theo quy luật gì ạ quy luật cung cầu Vậy khi mà quy luật cung cầu chúng ta biết rằng là nếu ở đâu có cái nhu cầu thì gì ạ? À, cổ phiếu sẽ tăng. Vậy nếu mà cổ phiếu có nhu cầu chắc chắn là nó phải có big boy, nó phải có rất nhiều uh, nhà đầu tư lớn hay dòng tiền lớn tham gia vào. Khi mà có nhu cầu của dòng tiền lớn tham gia vào thì cổ phiếu nó không thể nào đi ngược xu hướng được mà nó phải tiếp tục uh, theo hướng tăng và đấy nó phải vận động theo một chu kỳ tăng thì đấy chúng ta gọi là nhu cầu tức là ở đâu có cầu thì ở đó gì ạ dạ, có xu hướng tăng và ở đây chúng ta biết rằng quy quy luật cung cầu hay là quy luật gì ạ nỗ lực thành công trong đầu tư chứng khoán là hai quy luật rất quan trọng để chúng ta biết rằng là thực sự là ai là người tham gia mua cổ phiếu ai là người mà có thể trả giá để kéo cổ phiếu lên còn nếu trong trường hợp mà chúng ta không áp dụng theo quy luật cung cầu mà chúng ta chỉ sử dụng những cái ờ, triết lý mà nó không có cái tính Ờ, đối xứng cung cầu thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất thiệt hại rất nhiều thiệt hại trong đầu tư chứng khoán và chúng ta có một công thức cung cầu nó là gì đó là giá như khối lượng và nếu mà giá tăng khối lượng tăng thì chúng ta thấy là dòng tiền tham gia vào còn nếu mà giá tăng mà khối lượng giảm tức là dòng tiền đang bán ra mà nếu chúng ta biết được cái công thức này thì sao chúng ta lại cứ tiếp tục mua vào sao chúng ta lại cứ thị trường đang lao dốc chúng ta lại mua vào và dẫn đến chúng ta bị thua lỗ và chúng ta thấy là khi mà chúng ta mua giá rẻ thì cổ phiếu lại tiếp tục rẻ cổ phiếu lại càng ngày càng rẻ thêm và đa phần mọi người biết rằng là nếu chúng ta lỗ 50% thì gần như là chúng ta phải lãi được 100% hòa vốn lỗ 4% thì lãi 67,7% hòa vốn và nếu chúng ta lỗ 5% thì chúng ta lỗ 5,6% hòa vốn thì thay vì chúng ta cắt lót cắt lót là một yếu tố quan trọng quyết định khả năng thành công của mỗi chúng ta nhưng với phần lớn đa phần mọi người thì chúng ta lại không nghĩ là việc cắt lót là phần quan trọng mà chúng lại tiếp tục mua vào và đó là nguyên nhân chúng ta bị thất bại đấy là vì chúng ta không áp dụng quy luật cung cầu hoặc là nếu chúng ta áp dụng thì chúng ta đang áp dụng theo cái tư duy ngược và vì sao chúng ta lại mua cổ phiếu giá thấp được chưa thì đa phần chúng ta lại tiếp tục bị thua lỗ bởi vì chúng ta không hiểu rõ cái quy luật cung cầu và quy luật một phần cuối cùng đó là gì ạ? Đó là quy luật nhân quả. Quy luật nhân quả ờ, chúng ta đơn giản hiểu đơn giản như này. À, thực ra tất cả mọi cái nó có kết quả nó đều phải có nguyên nhân trước. Giả sử như là có một uh, nhân nào quả đấy à, có nhân thì sớm muộn có quả không nhân thì sẽ không có quả thì việc cổ phiếu nó tăng nó đều phải có nguyên nhân trước là đó là gì ạ đó là phải có những big boy đó là những cái dòng tiền lớn đó là những cái tổ chức lớn các quỹ họ tham gia vào và những cái quỹ đấy tổ chức đó khi họ tham gia vào thì bao giờ nó cũng có phải tạo ra những cái động lực khối lượng rất lớn hoặc là cái lực tham gia và rất lớn để nó tạo ra một xu hướng tăng nên cái việc mà nếu chúng ta không biết được là cái lực mua lớn hoặc là cái lực tham gia lớn cộng với khối lượng và giá tăng mạnh thì rõ ràng chúng ta lại đi làm ngược lại cái việc mà uh, chúng ta tìm kiếm một cái nguyên nhân đó là nguyên nhân xu hướng giảm thì rõ ràng chúng ta sẽ bị thất bại nên ở đây chúng ta biết rằng là việc mà một cổ phiếu tăng nó phải có nguyên nhân đó là dòng tiền lớn và dòng tiền lớn thì đi kèm với đó là khối lượng tăng và giá tăng còn đấy là xuống tăng còn dòng tiền lớn mà khối lượng tăng giá giảm tức là dòng tiền lớn đang thoát ra và đó là lý do vì sao chúng ta thua lỗ đó là lý do vì sao chúng ta đã đang bị thất bại trong quá trình đầu tư bởi vì chúng ta là đầu tư cá nhân trong thị trường khi mà Dũng đọc hàng trăm cuốn sách thì Dũng thấy rằng chỉ có khoảng 5 hoặc 6 cuốn sách nó là có cái uh, có thể ứng dụng với các nhà đầu tư cá nhân giả sử như cuốn phù thủy chứng khoán cuốn gì ạ à, hồi ức của thiên tài chứng khoán hoặc là các bạn à, có thể đầu đọc những cuốn như là um, làm giàu chứng khoán của Vionel đó những cuốn, cuốn sách thực sự là nó có thể giúp nhà cả đầu tư cá nhân chúng ta phát triển được hoặc là những cuốn sách của Wick of hoặc là Ờ, cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường đấy là những cuốn sách mà các bạn nên đọc thay vì các bạn đọc những cuốn sách mà chủ yếu dành cho các quỹ dành cho các tổ chức dành cho những cái dòng tiền lớn mà khi mà các bạn không hiểu rõ thì các bạn tham gia vào các bạn có thể trả giá rất đắt bởi vì những dòng tiền lớn khi họ đầu tư thì họ có thể là nắm giữ doanh nghiệp hàng chục năm thậm chí họ không mở bán ra và nếu bạn đang đầu tư để dựa vào ăn chênh lệch giá thì hãy à, thay đổi tư duy à, một lần nữa thì ờ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem cái video tiếp theo của Quang Dũng và khi mà các bạn theo dõi những video này đặc biệt là những ai đang theo dõi về những khóa học VSA 3 ngày 3 ngày À, ờ, 3 buổi à, liên tiếp của Dũng trong thời gian vừa qua nếu các bạn thấy là có những điều gì hấp dẫn cái điều gì tuyệt vời thì các bạn có thể chia sẻ comment ở phần dưới cho Dũng được biết không ạ các bạn hãy com comment chia sẻ những cái điều gì các bạn học được trong cái khóa học à, ờ, 3 ngày 3 buổi liên tiếp thì các bạn hãy comment ở phần dưới để Dũng được uh, uh, và mọi người đều biết không ạ Dũng và mọi người biết và xem để chúng ta thấy là chúng ta học được cái điều gì và Dũng có thể làm được nhiều những ra video giá trị hơn để giúp chúng ta có thể đầu tư à, tốt hơn trong thời gian tới và chúng ta sẽ chắc chắn sẽ thành công một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả à, các anh chị và các bạn đã lắng nghe à, theo dõi cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào chương trình tiếp theo xin cảm ơn